thì chúng ta hay nói rằng chúng ta xây dựng pháp luật là phải lấy người dân và mọi quyết sách về pháp luật thì đều phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trọng tâm thế bây giờ gọi là nhân dân ở đây thì chúng ta hiểu nội hàm của nó như thế nào có phải là người dân và có phải là doanh nghiệp không